ちょっと、今これどうよ。 hiểu không tụng giảng sanh là tiêu trừ nghiệp chướng nghiệp chướng căn bổn đắc sanh đà la ni đó nhớ không cái bài chú đầu tiên chúng ta bắt đầu mới vô là nam mô di đà bà dạ đó à, coi như tụng bát nhã xong rồi chúng ta tụng tiêu tai ba biến rồi nguyện ngày ăn lành đêm ăn lành rồi hướng thôi nha nha nam mô Đà ma giá nam mô sanh giá uh, most uh, respected venerable bhikkhus, bhikkhunis, monks, and nuns. Uh, today we are very happy to welcome all the international Mahasangha uh, from various countries uh, Indian, Tibet, uh, Myanmar, Thai, Laos, uh, Bhutan, Vietnam, and uh, vì uh, they are people uh, and Vietnamese uh, devotees, uh, Vietnamese Sangha devotee of uh, Hoa Sen Tourist Company uh, would like to uh, welcome and pay respect on the Mahasangha. Um, mm, most uh, uh, respected venerable, uh, venerable uh, bhikkhus and me monks and nuns. Uh, today is uh, 25th October 2020. Uh, this is the third time uh, Bhikkhu Thien Đức and his uh, delegate come to holy place and hold the international Mahasangha offering uh, under holy Bodhi tree, Bodhaya, uh, Mahabodhi Mahavihara. So now on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 À, chào đón và cung nghinh quý ngài đến dự buổi lễ cúng dường trai tăng tại à, Bồ Đề Đạo Tràng nơi à, đất thiêng đất thánh và đây là lần thứ ba thì thầy thiện đức cùng với tăng ni phật tử Việt Nam công ty Hoa Sen đầy đủ nhân duyên được tổ chức lễ cúng dường thiên tăng à, nó là 1.250 vị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 quý phật tử được à, cung nghinh dị bộ đại tăng à, dự pháp hội thiên tăng tại bồ đề đạo tràng nay con có nhân duyên à, xin tác bạch con tỳ kheo thích thiện đức chư tăng ni phật tử việt nam quý vị trong đoàn hành hương công ty hoa sen xin lên đầu đánh lễ chư tăng quốc tế cùng các nước Ấn, Thái, Tây Tạng, Lào, Campuchia, Miến Điện, Nhật, Nepal và Việt Nam. Thật đại niên viên thù thắng được quý ngài từ bi thương tưởng dính chút thời gian câu hỏi tại lễ cúng dường 1250 vị tỳ kheo ngay dưới cội bồ đề thiên cho chúng con à, đảnh lễ bậc quý ngài chúng con được nghe rằng khó thay được làm người khó thay sống vui tươi khó thay nghe diệu pháp khó thay phật ra đời thật hạnh phúc cho chúng con đủ duyên làm người đủ duyên gặp chánh pháp hàng năm chúng con trở về thánh địa để đánh lễ chiêm bái đặc biệt được tu tập với cội bồ đề thiên liêng cảm nhận năng lượng nơi đây để tỏ lòng tri ân tam bảo đến chư tăng ni tại bồ đề bảo vệ đại đô tinh tấn cô tập mỹ đình thánh địa bảo vệ mang mặt phật pháp lễ đó và chúng con cũng nguyện mỗi năm một lần về phát tâm cúng tăng một nghìn hai trăm năm mươi vị và thật hữu duyên cho con đây là lần thứ ba con được cúng dường con không biết là sao tỏ lòng thì ơn đến ba ngôi tam bảo chỉ tâm cầu nguyện Phật pháp mãi cơ sáng trên thế giới xin với Ngài chi phước cầu nguyện cho toàn thể chúng chúng Phật tử hôm nay cha mẹ hiện đời cha mẹ đã quá vãng của chúng con chúng con xin chi phần phước để đến tất cả người yêu thương tin tưởng hỗ trợ con cũng xin chi phước đến tất cả ông gia các chủ xin thể tha thứ và cũng xin tha thứ tất cả nguyện tất cả chúng sanh luôn là tinh tấn sớm chứng ngộ thoát khỏi khổ đau lần nữa chúng con xin thành kính tri ân quý ngài nguyện cầu quý ngài thân tâm thường an lạc mãi là ngọn đuốc cho chúng con nương tựa xin quý ngài từ bi chú nguyện cho tâm nguyện con được thành tựu cho con đầy đủ sức khổ đủ lực để phụng sự chúng sanh cúng dường tam bảo xin cho chúng con định lễ quý ngài ba lễ nam mô công đức lâm bồ tát nam mô công đức lâm bồ tát nam mô công đức lâm bồ tát nam mô sakya muni buddha i pay homage to the buddha to dharma to sangha most respected to mahasangha to all venerable monks and nuns I Decode in this Vietnamese Sangha, Devotee, and Hoa Sen Tourist Company would like to participate to International Mahasangha from various countries, Tibet, India, Thai, Laos, Myanmar, Japan, Bhutan, Vietnam. This is great opportunity for us to welcome all of you here at the 1250 International Mahasangha Offering Ceremony at the Holy Bodhi Tree. We would like to welcome all of you. This bed is We heard Buddha taught in the Dhammapada, prayer is to gain birth as a human being. Because in the life of mortals, hard is the hearing of splicitude, rare is the appearance of enlightenment ones. It is really lucky for us to be as a human being, to be a disciple of the Buddha, and to be a Dharma son, we come to holy Buddhist play area, especially to practice meditation, chanting, and holy Buddhist tree, and we receive power from here to show our deepest gratitude towards Chibujam, to my Sangha, and holy name Bodhgaya, on way Rupesh Buddhist here and also praise Buddhists all over the world. Therefore, I vote every year if I have good chance, good opportunity. We would like to hold a Mahasangha offering ceremony and really happy. This is third time we are offered to Mahasangha at this holy Bodhi. At this moment, we don't have any word to say. Just respectfully pray the Buddha, Dharma will be long lasting in this world, and all the merit you have done will be dedicated to those ancestors are deceased. May they be liberated. May our parents are still with us to be blessed with a life of health and longevity. Together we pray for peace around the world and human beings may all be happy, free from suffering. Also dedicated to all hated ones, please forgive us and we will forgive all. Again, we pray all the neighbors, may all of you be healthy, be alive for us on a Satsana. Last, please bless us, be successful and healthy, we have other and support people. to all, we would like to pay our gratitude to all Mahasangha Trì Thảo Đạo. À, kính thỉnh Thầy cùng Quý Phật tử chúng ta đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Chư Tăng à, để tạ ơn quý Ngài đã vì lòng từ à, những chút thời gian đến dự cái buổi đại lễ à, Thiên Tăng hôm nay. Anh Đăng Phong. Dạ, à, xin mời tất cả quý Phật tử của công ty Hoa Sen xin đảnh lễ Đại Tăng. And uh, now I would like to introduce uh, uh, to Mahasangha, the chief monk, and all the experts of uh, international temple uh, here. Of course, uh, I would like to introduce uh, master from Vietnam, Hoa Thượng hành ngộ Mahathera à, Đức Quang Mờ đó Hồ Chí Minh City ngộ Mahathera à, Đức Quang Mờ đó Hồ Chí Minh City à, à, con xin à, à, cùng à, xin à, cung thính à, giới kính giới thiệu hòa thượng à, hạnh ngộ trụ trì chùa đức quang à, quận tư à, cúng hoa thưa thầy thầy trao hoa trước I would like to introduce and welcome Venerable Anuruddha Mahathera, the president of uh, Bantasila School. Uh, I would like to introduce uh, Achan Bontivom, uh, uh Wat Lao International Airport, the airport of Wat Lao International. I would like to introduce Venerable Dr. Dirun Thai Butipalo. I would like to introduce and welcome Venerable Kan uh, Komtifat Wat Meta Buddharam. And I would like to introduce uh, Venerable uh, Indaka, uh, Myanmar uh, Temple. I would like to introduce uh, and welcome Venerable Soma Buddha Bumi Temple. Mộc à? I would like to introduce and welcome uh, Venerable Rahula, the in charge of uh, Sri Lanka Temple Mahabodhi Society of India. I would like to introduce and welcome Venerable Narada Ramaya Bumi. Dạ, yeah. à, Nam Mô Di Đà Phật, con cũng xin uh,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 đã truyền bá cho nhân gian này và thành kính đảnh lễ truyền thánh tăng nam mô sakyamuni buddha i pay homage to the buddha the sakyamuni buddha at uh, this holy land i pay homage to the dharma what is the buddha taught and i pay homage to the mahasangha kính bạch chư tôn thiền đức nhị bộ các nước cũng như most respected venerable bhikkhus and bhikkhusni also as a Vietnam. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử của hiện diện trong buổi lễ cúng Thiên Tăng Quốc tế tại Bồ Đề Đạo Tràng hôm nay. To all Vietnamese devotees at this 1250 International Mahasangha Offering Ceremony. Tôi xin thay mặt cho toàn thể chư tôn tỉnh Đức Tăng và nhị bộ ở Việt Nam có đôi lời tán thán cái nghĩa cử đầy cao đẹp của công ty Hoa Sen Du lịch giám đốc đại đức thích thiện đức đã thực hiện tăng hôm nay I on behalf of uh, Mahas, uh, Mahas uh, Sangha uh, on behalf of uh, à, Mahasangha of Vietnamese Sangha, I praise the uh, à, Van Bhikkhu Thiện Đức, the, like, the manager, the director of um, Hoa Sen Tourist Company to hold this uh, uh, ceremony offering. Chúng ta thật vinh dự và cao quý trong ngày tham dự lễ cúng thiên tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng hôm nay. To be honored for us uh, to be here at this uh, uh, Mahasangha offering ceremony. Đức Phật đã nhập diệt cách đây hơn 2.566 năm nhưng giáo pháp của ngài còn đang lưu chuyển tại thế gian này Buddha uh, à, attained nirvana uh, but uh, à, his uh, dharma still be uh, he still be with us on this world mọi người chúng ta đang phụng thờ tôn kính và lễ bái để thể hiện trong tinh thần đối với ba ngôi tam bảo mà chúng ta đang thực hiện một nền tảng giáo pháp của Đức Phật. We are here and now still respect to the Buddha and follow what the Buddha taught. Và đang hưởng thụ tinh hoa giáo lý của Phật Đà lấy, lấy yêu thương làm nền tảng lấy nhân nghĩa làm phương châm mà chúng ta đang tắm gội trong dòng nước thanh lương của Đức Phật để gột rửa đi tất cả những tâm si mê, tâm ngu muội trên cõi đời này. We are now receive the power from Buddha. We also receive the metta from Buddha and to to keep our mind beautified and to practice and follow what the Buddha teach. Chỉ có tam bảo mới loại trừ đi tất cả những thói hư tật xấu. Chỉ có tam bảo mới có đủ năng lực và trí huệ để chúng ta nhận chân được giá trị giáo pháp của Đức Phật tại cõi đời này. Only the Buddhist can protect us. Only the Buddhist can teach us how to remove the greedy, the hatred and the eh, ignorance. Và hôm nay được một vinh dự lớn lao là chư tôn tịnh đức ở Việt Nam nhị bộ cùng quý nam nữ Phật tử tham dự trong lễ hội cúng thiên tăng gồm có các nước Lào, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện và Bhutan. Đây là một niềm vinh dự lớn lao mà do công ty Hoa Sen tổ chức và thực hiện trong việc cúng thiên tăng này. To be uh, today uh, very honest very happy we could be here at this uh, 1,250 Mahasangha offering and uh, we are uh, really uh, have a good chance, a good opportunity to join this uh, Mahasangha offering ceremony. Đó là một vinh dự mà chúng ta hằng mong ước và cũng một niềm vinh dự lớn lao là tất cả quý Phật tử về đây để cùng nhau với chư tôn tịnh đức tăng ni nhị bộ các nước trong đó có Việt Nam để có dịp chiêm bái thánh tích tại Ấn Độ này. Uh, à, we uh, à, Vietnam uh, à, Vietnam devotee uh, the together with uh, uh, Vietnamese Sangha, together uh, on this uh, Mahasangha offering ceremony. This is really, really, really great uh, change for us. Nhưng do đâu mà chúng ta quy tụ về ngày hôm nay tại dưới cội Bồ Đề? Đó là một niềm tin. Vì trong quân Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có nói rằng niềm tin là mẹ sanh ra công đức niềm tin là sinh ra bao nhiêu thiện pháp chính niềm tin đó mà chúng ta loại trừ đi tất cả những thói hư tật xấu trên cõi đời này để chúng ta nhận chân được tinh hoa giáo lý của Phật Đà. So why why we can gather because of our belief we believe uh, the Buddha and what he, what he taught. So we came together here and from the belief we could do everything. Nhờ chính niềm tin đó là một nhân tố quan trọng. Tất cả mọi người chúng ta cần phải thực thực hiện một nền tạo đạo đức cuộc sống hàng ngày để chúng ta đạt đến niềm tin nội tự trong thân tâm của chúng ta làm nền tảng đạo đức lẽ sống cho mọi người. So from the, uh, belief is the most important uh, reason. So if we have uh, belief, we can uh, live and we can do everything And this is the basic thing for our life. Tôi xin kính chúc Chư Tâu Tịnh Đức Tăng Ni Nhị Bộ Đạo Tục Miên Trường Đức Cao Vĩnh Viễn Hầu làm thạch trụ cho Đạo Pháp Đuốc sáng cho Trần gian Để hướng dẫn cho hàng Phật tử tiến tu trên con đường tu học giáo pháp của Đức Như Lai và xua tan đi tất cả những bóng tối vô minh dục vọng trên cõi đời này để nhận chân giáo pháp của Đức Phật là một thánh tài vô tận, một pháp bảo vô giá mà chúng ta đang tu tập. I uh, would like to pray for Mahasangha deacons and deaconsney here. May all of you be healthy, uh, be uh, practice um, hard to uh, purify, purify your mind and be because we are one of the triple so we uh, uh, he prayed for all the Mahasangha here. Uh, may all of you uh, practice hard and to be a uh, guide, the guide for the devotees. Um, and again, uh, he uh, prayed for all of you uh, will be long, lasting and like health, mm, healthy and guide on the devotees spread the Dharma at the displays và xin kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử của hiện tại đạo tràng tuổi bồ đề này được tinh tấn hơn dũng mạnh hơn trên nền tảng giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta đang thực hiện và chúng ta đang tắm gội trong dòng nước thanh lương đó Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. To all the Vietnamese devotees, to all devotees, those are present here, may all of you be healthy and also practice uh, heart. À, Nam mô à, Nam mô A Di Đà Phật. Uh, vừa rồi là Thành à, cung nghinh giới thiệu và lời đáp từ của Hòa Thượng à, Hành Ngộ Chùa Đức Quang, quận 4, à, Hồ Chí Minh. Tiếp theo là chương trình tụng kinh cầu nguyện. Thì trong chương trình trước tiên là mời các nước theo truyền thống Theravada tụng tiếng Bali. À, sau đó là các vị theo truyền thống Mật Tông Tây Tạng và cuối cùng là Việt Nam. À, À, con à, con xin công thỉnh hòa thượng à, à, Nguyễn Hương trước à, Việt Nam mình Nguyễn Hương trước rồi à, đến các nước uh, à, most uh, respected uh, venerable uh, now is uh, chanting Dorem. So according to Vietnamese tradition, uh, we will praise the Buddha first and then uh, Theravada um, ừ, chanting and secondly Tibetan chanting and lastly Vietnamese chanting uh, mời mời à, mời sư sư sư già. Uh, but I would like to request um, Venerable Anuruddha, please. Uh, uh, xin mời tất cả chư tôn đức nhị bộ và quý phật tử hướng về nơi phật tiền để chúng ta làm lễ nguyện hương Nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo tác đại chứng minh Nam mô trung thiên giáo chủ điều ngư bổn sư tinh ca mâu ni Phật tạng đại chứng minh ừ cái âm nhâm dần niên thập nguyệt sợ nhất nhược nhâm thời hiền tiền công ty du lịch qua sen giảm đốc đức thiền đức cùng toàn thể nhân viên hướng dẫn chư sơn điện đức hàm xa tăng già hiệp chư vật đời chúng đạt đạo tràng bồ đề ấn độ thanh đàm tiết lễ dân hương cúng dường tam bào đành lễ tam bào xưng đàn ông danh đập tự lương nhân kỳ quốc đới dân an thiên hạ thái bình nhân dân an cư lạc nghiệp Nguyên cao bền an dư vật tư trùng đặng thân tâm tự tại Độn và vô minh tiêu diệt phiền nào Nguyện hồi ương công đức này cầu siêu đăng đăng chư tiên linh chiến dị trận vong đồng bào tự năng đập loại cô hồn hữu danh vô vị hữu vị vô danh chư quan hồn quan tư trai chù quan gia cung đối phật tiền quy tam bảo văn kinh tinh pháp siêu sanh định cảnh nam mô hương cung dương bồ tát nam mô hương cung dường Bồ Tát Nam Mô Cung Dường Bồ Tát Ma Đàn Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam Mô Bhagavato Arahato Samma සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්දස්ස විජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ วิโตอนุตตโรภูริสทามาสาลาทิสัตถะเทวมนสานังบุตร ตเวทิตาภวิญญาเหติสุปฏิปันโนบะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนบะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนบะคะวะโต สาวกสังฆสามิทิปฏิปันโนภะคะวะโทสาวกสังฆยติทังจัตตาริปุริสายุคานิหัตถะปุริสะปุคาระเอสะภะคะวะโทสาวก สังโฆโหนายโยปาโหนายโยตาเกนายโยทะลิกาลานิโยอาโนตงปุญญาเทตังโลกัสสาติกรณียมัตตะกุสะเลนา ตังขันตังปะทังอภิสเมชา ตติตระสาวาทาวรา โรปะหังนิโกเพธานาติมาเทตาคาทจินังกินทิยาโลสนาปฏิภาษาญาณานญามาญาสะโดสะเมตยามาทายาทานิย ตังอายุสาเหกพุทธมโน ปัตโตกาเมสุหิทัยเกทังในชาสุขััสสยาปุมาเิติติสัพพิติโยวิวัตตุ ังสารังรักษาพุทธะาะเทวตาลาบประสังา